vì sao hầu hết người dân phản đối tiêm vaccine của Trung Quốc. Hôm 31 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 1 triệu liều vaccine Sinopharm của Trung Quốc trong tổng số 5 triệu liều được đặt mua của hãng này. Tuy là lỗ vaccine nhập khẩu đầu tiên do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược Sài Gòn Safaco đàm phán, thương thảo và ký hợp đồng mua của Sinopharm theo sự ủy quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh – trong khi đó, các văn bản được lan truyền trên mạng xã hội có nội dung cho thấy lãnh đạo cán bộ địa phương được phân loại chích vaccine theo thứ tự Pfizer, Moderna, AstraZeneca mà không hề thấy có Sinopharm. Điều này khiến người dân cho rằng khi phía nhà nước có sự phân biệt vaccine như thế thì làm sao thuyết phục người dân tiêm vaccine Trung Quốc? Cách đây hai hôm, báo điện tử Việt Nam Net có thông tin về chất lượng vaccine COVID-19 của Trung Quốc cho hay hai vaccine Sinopharm Sinovac do Trung Quốc sản xuất sử dụng công nghệ virus bất hoạt truyền thống đã được WHO, Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt và hiện là một trong những vaccine ngừa COVID-19 phổ biến nhất thế giới. Là một nghiên cứu sinh chuyên ngành về truyền nhiễm và chống nhiễm khuẩn, Bác sĩ Phạm Ngọc Thắng cho rằng số lượng vaccine về Việt Nam hiện nay như muối bỏ bể, muốn có hiệu quả thì phải chích ngừa kết hợp với lây nhiễm cộng đồng, ông nêu quan điểm về vaccine với RFA. Theo quan điểm của tôi, đã là vaccine thì AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer, Moderna hay Sputnik đều có hiệu quả. Tất nhiên, mỗi loại có uy lực riêng, mỗi loại có tai biến riêng cho y tế cộng đồng thì nếu có vaccine cộng với lây nhiễm tự nhiên, lây nhiễm bầy đàn thì nó sẽ tạo miễn dịch cộng đồng. Đa số người dân không tin vào vaccine do Trung Quốc sản xuất vì họ không tin ông bạn vàng của nhà nước Việt Nam. Nhưng cũng có người chấp nhận Sinopharm vì có còn hơn không. Cô Thu Trà bày tỏ quan điểm của mình rõ ràng trên Facebook cá nhân của cô rằng nếu được chọn vaccine để tiêm thì cô sẽ không chọn vaccine Trung Quốc. Nhưng nếu không có sự lựa chọn nào khác thì cô đồng ý tiêm vaccine Trung Quốc. Lý do cô giải thích là vì Trung Quốc đã khống chế được dịch, cũng bởi chính vaccine Trung Quốc. Điều đó cho thấy tính hiệu quả dù không cao như vaccine của Mỹ, Anh nhưng vẫn có tác dụng. Cô Lan, một người dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho hay, Khu cô ở rất nhiều người bị dương tính với virus corona. Bản thân cô không dám ra đường nên chỉ mong được chích vaccine càng sớm càng tốt, nhưng cô từ chối vaccine Trung Quốc, cô nói. Ai cũng được chích ở phường hết, tổ trưởng họ vô tận nhà, hỏi mình rồi đăng ký cho mình luôn. Khi thuốc về thì phường sẽ gọi tổ trưởng rồi tổ trưởng gọi tổ viên ra phường chích. Em đã đăng ký rồi, nhưng nếu họ kêu đi chích, em sẽ hỏi thuốc đó là thuốc gì, rồi mình nhận diện nếu thuốc của Nhật, Anh, Mỹ thì chích, còn thuốc của Trung Quốc em sẽ không chích. Mà đã biết Trung Quốc là một nước quá độc ác, nó hại nhiều nước chứ không chỉ hại nước Việt Nam mình, nên không thể tin Trung Quốc được. Là một tài xế xe tải, anh Minh có dịp tiếp xúc với nhiều người, anh cho biết tất cả đều từ chối chích vaccine Trung Quốc, bản thân anh cũng thẳng thừng từ chối. Không, không, không, dứt khoát là không chích vaccine Trung Quốc. Thứ nhất, không thể tin các ông vừa sản xuất và có thể phát tán ra cái con virus này, vừa sản xuất ra thuốc ngừa để bán. Cá nhân tôi và rất nhiều bạn bè của tôi không tin vaccine Trung Quốc, không thể tin được ông bạn vàng này. Thứ hai, tâm lý cảm thấy không công bằng khi các loại thuốc nổi tiếng và thương hiệu và hiệu quả thì lại được dùng để tiêm cho cán bộ, cho quan chức, thậm chí cả người nhà của quan chức. Bây giờ nhập đến 5 triệu liều vaccine Trung Quốc về Sài Gòn để tiêm cho ai? Tôi chở hàng nên gặp gỡ nhiều người, ai cũng bảo dứt khoát không tiêm vaccine Trung Quốc dù trước đó có ký đơn tự nguyện tiêm. Khó cho chính phủ, Thống kê cho thấy tính đến tối ngày 3 tháng 8, tổng số liều vaccine ngừa COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam là 6.959.197, trong đó có 6.246.333 liều tiêm mũi thứ nhất. 1.712.864 liều tiêm mũi thứ hai. Việc người dân từ chối chích vaccine của Trung Quốc sẽ khó cho chính phủ đạt mục tiêu 70% dân được chích ngừa. Ngoài việc người phản đối chích Sinopharm do không tin bất cứ sản phẩm nào từ Trung Quốc và tâm lý bài hoa, người dân phản đối còn vì lý do không công bằng giữa dân và cán bộ. Thêm vào đó là những thông tin về vaccine Trung Quốc được báo chí quốc tế loan tải và Việt Nam dẫn lại. Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân hôm 11 tháng 4 năm 2021, ông Gao Fu, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch bệnh CDC Trung Quốc xác nhận vaccine ngừa COVID-19 do nước này chế tạo có tỷ lệ bảo vệ không cao và các chuyên gia đang cân nhắc kết hợp với các mẫu vaccine khác nhau để tăng hiệu quả. Cũng trong tháng 4, báo Tuổi Trẻ có bài viết Chile bị COVID-19 nhấn chìm vì ý lại vào vaccine Trung Quốc. Theo đó, dù nằm trong top đầu thế giới về tỷ lệ tiêm chủng, nhưng Chile vẫn bị COVID-19 nhấn chìm do hoàn toàn ý lại vào vaccine. Vaccine CoronaVac của Trung Quốc đang chiếm tới 93% lượng vaccine được triển khai cho chương trình tiêm chủng của Chile. Gần đây nhất, The Star đưa tin Giám đốc Sở Y tế bang Kelantan của Malaysia, ông Zani Hussein, cho biết Kellanten sẽ ngừng tiêm vaccine Sinovac và thay bằng vaccine Pfizer-BioNTech lại tất cả các điểm tiêm chủng từ cuối tháng 7 năm 2021. Vị giám đốc sở này từ chối đưa ra lý do ngưng sử dụng loại vaccine trên dù khẳng định vấn đề không liên quan tới việc thiếu nguồn cung. Truyền thông nhà nước Việt Nam vào ngày 3 tháng 8 trích lời ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong buổi họp báo cung cấp thông tin về phòng chống dịch COVID-19 ở thành phố rằng người dân có quyền từ chối tiêm vaccine Sinopharm của Trung Quốc mà không bị phạt. Vaccine này vẫn chưa được tiêm cho người dân thành phố Hồ Chí Minh trong đợt tiêm mới nhất bắt đầu từ ngày 3 tháng 8 năm 2021. Thành phố Hồ Chí Minh nhận 1 triệu liều vaccine Sinopharm của Trung Quốc. Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 31 tháng 7 đã tiếp nhận 1 triệu liều vaccine Sinopharm của Trung Quốc trong tổng số 5 triệu liều đặt mua của hãng này. Truyền thông nhà nước Việt Nam trích thông tin chính thức từ Bộ Y tế cho biết như vậy vào chiều cùng ngày. Đây là lô vaccine nhập khẩu đầu tiên do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược Sài Gòn Safaco đàm phán, thương thảo và ký hợp đồng mua của Sinopharm theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến ngày 31 tháng 7, thành phố đông dân nhất Việt Nam đã được phân bổ 3 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, ước khoảng 22.3% nhu cầu tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên. Theo dự kiến, trong năm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận được khoảng 13.8 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng cho khoảng 99% người từ 18 tuổi trở lên. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được khoảng 1 triệu rưỡi liều, trong đó 1.3 triệu người được tiêm một liều. Tính đến nay, Việt Nam đã nhận được khoảng 16 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 gồm các loại AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm và Sputnik V. Việt Nam đặt ra mục tiêu tiêm chủng cho hơn 70% người dân đến cuối năm 2021. Nhiều người dân Việt Nam hiện vẫn nghi ngại về hiệu quả của vaccine Trung Quốc và thích được tiêm vaccine của Mỹ như Pfizer hay Moderna. Hiện Việt Nam đã nhận viện trợ từ Mỹ 5 triệu liều vaccine của hãng Moderna qua chương trình COVAX của Liên Hiệp Quốc. Người dân được quyền từ chối tiêm vaccine Sinopharm đang được Bộ Y tế thẩm định. Người dân có quyền từ chối tiêm vaccine Sinopharm của Trung Quốc mà không bị phạt. Tuy nhiên, vaccine này vẫn chưa được tiêm cho người dân thành phố Hồ Chí Minh trong đợt tiêm mới nhất bắt đầu từ ngày 3 tháng 8 vì đang chờ Bộ Y tế kiểm định chất lượng. Truyền thông nhà nước trích lời ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong buổi họp báo cung cấp thông tin về phòng chống dịch COVID-19 ở thành phố vào cùng ngày. Vào ngày 31 tháng 7 vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 1 triệu liều vaccine của hãng Sinopharm trong tổng số 5 triệu liều do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược Sài Gòn Safaco đàm phán, thương thảo và ký hợp đồng mua của Sinopharm theo sự ủy quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi có tin lô vaccine về thành phố, nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ sự nghi ngờ về chất lượng và độ an toàn của vaccine Trung Quốc và không muốn tiêm loại vaccine này. Trong họp báo ngày 3 tháng 8, ông Dương Anh Đức cho báo chí biết về việc tiêm vaccine trên tinh thần tự nguyện, ai đồng ý sẽ được tiêm. Các loại vaccine trước khi tiêm đều được Bộ Y tế thẩm định, sau khi xong thì đưa vào tổ chức tiêm. Phó Bí thư thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nói tại buổi họp báo rằng thành phố Hồ Chí Minh đã có 15 đợt nhận vaccine từ trung ương cấp với tổng số trên 2 triệu rưỡi liều của bốn hãng được Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho phép lưu hành và Bộ Y tế phê duyệt sử dụng bao gồm AstraZeneca, Pfizer, Moderna và Verocell của Sinopharm. Đáng chú ý, vaccine Sinopharm mà thành phố đã nhận trước đó nằm trong tổng số 500.000 liều vaccine mà Trung Quốc tặng Việt Nam, với điều kiện ưu tiên tiêm cho người dân Trung Quốc ở Việt Nam và cho người dân ở 9 tỉnh biên giới với Trung Quốc. Hôm 3 tháng 6, 2021, vaccine Verocell của Sinopharm đã được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt sử dụng khẩn cấp và vào ngày 20 tháng 6, lô vaccine gồm 500.000 liều của hãng Sinopharm đã về đến Việt Nam.